trên mọi mặt trận cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi mọi người nhé ngày hôm nay ở trên video này chúng ta đại thắng với lô tô 61 nổ chúng ta ngày đầu tiên cho ngày hôm nay rồi đúng chưa và trên Zalo của ngày hôm nay tưng bừng đại thắng tiếp tục nối cầu quan thông đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta rồi mọi người nhé ở trên Zalo số VIP của chúng tôi này qua Zalo 0394751262 ok chưa rất là đẳng cấp và rất là tuyệt vời đến tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay luôn mọi người nhé đúng chưa ngày hôm qua chúng ta có lên video và chúng ta có chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta về cái đường cầu ở ngày 14 đến ngày 15 song thủ lô tô đó là 1661 mọi người nhé và ngày hôm nay là ngày 14 đúng chưa ngày 14 tháng 3 đây này chúng ta hiện tại, thì chúng tôi đang chốt tháng 3 mọi người nhé chúng tôi có chốt cho tất cả anh chị em chúng ta đường cầu song thủ 1661 và lô tô 61 nổ ngày hôm nay nổ chúng ta ngày đầu tiên luôn ok chưa rất là tuyệt vời và rất là đẳng cấp đến tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé còn ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng cho tất cả anh chị em những đường cầu đó là bạch thủ lô một số và cũng như là uh, cầu xiên hai cũng như là dàn đề 10 số cho ngày hôm nay chúng ta đại thắng đếm tất cả các anh chị em cô chú chú bác chúng ta rồi thật sự bình nói thì giờ này đây chúng tôi cảm ơn cũng như là chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn ok chưa thì nói chung là hai cầu vừa rồi thì đã bị xịt rồi thì tới cầu à, này đây thì chúng ta sẽ phải đại thắng và ngày hôm qua chúng tôi có khẳng định với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi ok chưa chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất thôi cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm Đấy, ok chưa và chúng tôi sẽ giúp tất cả anh chị em chúng ta với những ngày tiếp theo và cũng là à, với những ngày à, sắp tới mọi người nhé chúng ta sẽ thành công thôi đúng chưa ok đấy vân những một ngày thôi thì à, chúng tôi nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi mặc dù là nổ như thế này nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý rằng là những đường cầu ở trên video này là những con số tham khảo thôi Đấy, song thủ lô uh, ờ, tham khảo khung hai ngày ok chưa cho nên anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận và cân nhắc là như vậy còn uh,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 Đấy, và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục à, vận như mọi ngày chúng tôi không chia sẻ cầu kèo mà chúng tôi tóm tắt ngắn gọn cho tất cả anh chị em chúng ta luôn ok nói chung là uh, <clears throat> à, nó thật sự mà để nói thì uh, đường cầu ở trên Zalo là những đường cầu số VIP số kín cầu tự tin phải nổ 10 ngày Đấy, còn những đường cầu tham khảo trên video này là những con số tham khảo thôi ngày hôm nay thật sự để nói thì chúng ta chiến tiếp tục chiến thắng toàn diện toàn mặt trận cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi về đường cầu bạch thủ lô đấy ở trên zalo thì chúng tôi chốt bạch thủ lô chơi trong ngày mọi người nhé còn trên video này chúng tôi chốt đó là ở ờ, song thủ lô tô chơi tham khảo hai ngày đấy thì nói chung là mỗi ngày chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền chơi rồi thì chúng ta không có cái cớ gì để chúng ta uh, liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi chốt số những con số tâm đắc nhất uh, như là bạch thủ lô cầu xiên hai, dàn đề 10 số để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn Đấy, còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi tàu quát lớn ok chưa bất kể các video khác bất kể các kênh khác mọi người nhé Ok và sau khi nghiên cứu phân tích tổng kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự với cho tham khảo từ ngày 15 đến ngày 16 với cặp song thủ lô tô đó là uh, à, 5775 mọi người nhé đấy. Song thủ 5775 ok chưa? Song thủ lô tô 5775 để anh chị em chúng ta có thể tham khảo cho khung hai ngày. Đó là từ ngày 15 đến ngày 16 đây mọi người nhé. Song thủ lô tô 5775 ok chưa? Đấy. Ok và trên đây cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho khung hình mới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 đường cầu ngày mai ngày 15 đường cầu phải nổ ở trên Zalo Showtip chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi ok chưa và anh chị em nào ngày hôm nay chúng ta đại thắng rồi thì hãy anh chị em chúng ta hãy nhanh tay quay lại trở lại à, video để chúng ta bình luận lên với nhau để anh chị em chúng ta biết rằng là những ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế nào mọi người nhé ok chưa tương bừng đại thắng đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn đấy